Trần Hữu Vân xin chào tất cả các anh chị và các bạn Hôm nay Vân bảo trì chiếc xe Yamaha xe trợ lực điện xe Yamaha xe nội địa của Nhật Bản thì à, chiếc xe này dùng à, trợ lực điện máy trợ lực điện và đùm Nexus 8 số ở phía sau thì à, chiếc xe này chủ nhân đã sử dụng qua một thời gian mua nay hơn một năm thì đã chạy có một số như số 1 số 2 số 1 thì cũng chạy được số 2 số 3 bị tụt và trong đó có những số cao hơn 7 và 8 thì à, kêu lập cọc lập cọc sáng nay dân đã tháo ra thì đã xem thì uh, nguyên do là tôi biết là chiếc xe này đã có bảo trì ở đâu và hoặc là có thể là anh chủ này ở nhà tự anh làm có thể thành ra tôi phát hiện ra nó bị mất nó bị ờ, tuột một cái khoe này các bạn trong cái khoe này nè cái khoe gài cái cái uh, cái dòng con này nè cái con nó có hai cái argo nè đó cái dòng này nè cái khoe gài giữ này lại nó bị tuột ra cái khoe không giữ thành ra anh ta cái khoe này nè cái miếng con này nè có hai argo nè dòng tròn này nè chạy ra chạy vô nó không đẩy số được đẩy số cầu lậu cầu nó đi không hết lý do đó số kêu lộc cộng lộc cộng thì rất là đơn giản không có gì cả và là Vân đã làm vệ sinh và vô dầu mỡ thì đối với những đùm Nexus này thì à, nó xài 8 số Nexus thì dùng à, mỡ bò nó còn loại bò chuyên nghiệp xin lỗi mỡ bò chuyên dụng của nó còn loại đùm uh, o 8 số thì dùng uh, thì bây giờ dân sẽ lắp vào thì thật sự ra khi tháo ra đó thì nó là phải lấy tất cả bộ phận này ra thì các bạn thấy cái à, ổ số ổ clip đây xin lỗi cái à, dàn chó giống như phím à, đờn các bạn ngóc nhảy ngóc nhảy thế này đây thì phải lấy bộ phận cối này ra đây nó mới gắn được cái cái que nó vào giờ chúng ta ráp vào thì cái bộ số này các bạn xem nó rất là rắc rối nha thì à, cái video này tôi không thể nào giải thích tất cả hết cho các bạn xem cho các bạn và cũng xin nói thật với các bạn bản thân tôi chưa nắm được hết nó chỉ hiểu được 60 70 phần trăm và nắm được bộ phận chính thôi còn có những bộ phận mà không hiểu nó chức năng của hoạt động chính của nó là bộ phận hoạt động phụ của nó là gì thành ra tôi không thể nào chỉ do về giới thiệu cho các bạn hết giờ tôi chỉ uh, hướng dẫn các bạn nếu các bạn ở nhà các bạn làm thì để cho các bạn ráp vào cho nó dễ khi các bạn tháo ra thì bây giờ trước hết các bạn phải đưa cái vị trí cái số zero được bạn số 0 nè số 1 xin lỗi số 1 nha phải nằm thẳng về đây đây bạn xem nha đó đi nha ừ thì các bạn phải đưa cái số này về trước để gạt vô cái ổ uh, số đảo này nè đó nó mới chạy vô đây nha còn các bạn đưa sai vô thì trong đây đây sẽ bị sai bên đây sẽ bị sai bên đây nó có cái dàn lò xo đây lò xo kéo nè để khi chúng ta vào vô số trả số thì nó móc ngược lại nha và dạ, có hai cái à, go hai đầu của bạn đây là khi cái bánh xe này nó trồng vào đây nó sang số đó nha các bạn xem nha đây nặng quá bây giờ không nổi nha nặng quá rồi bây giờ ráp vào nha các bạn nha dân sẽ không có nói chi tiết mà dân sẽ chỉ cho các bạn những cái điểm nha để mình để cho nó đúng rồi bây giờ trước hết chúng ta phải đưa số này về số 1 nè nha về số 1 rồi nằm đúng vị trí nha mấy anh chó này hập sẽ sụp đầu xuống hết thì nó mới vào được còn giờ không thể nào vào được chó nhảy nè ha ha rồi chúng ta đưa trở lại. ok xong chúng ta ráp nha rồi đây là đã vui à, vua bỏ rồi bây giờ chúng ta vân à, à, vào thêm chút xíu đi thì vân chia sẻ với các bạn trên kênh youtube của sài gòn shop thì những cái gì bạc đạn những cái ổ số bất cứ những gì vân có biết được thì vân chia sẻ với các bạn còn đối về ổ số 8 số 7 số này nè ba số bốn số dễ các bạn còn à, đối với những anh này nè nó rắc rối lắm ra mình không phải là nhà người sản xuất cho nó không phải design cho nó mình chỉ tháo ra mình biết những bộ phận chính cách hoạt động những bộ phận chính những bộ phận phụ cũng chưa nắm được hết rõ nào thành nó có những cái à, mà tôi không thể nào chia sẻ nó được với các bạn rồi chúng ta đưa số về số 1 hết rồi ha rồi bây giờ giờ đưa cái ổ à, này vào trước hết chúng ta sẽ đưa cái dòng à, chuyển đổi số đây nó có khoe đây đó cái con con tròn chạy trong ở trong và cái khoe đẩy ngoài thì cái khoe này là các bạn đây cái khoe này đây là khi tôi tháo ra và có anh chủ anh ngồi đây thì à, tôi cũng chỉ cho anh thấy là khoe nó bung rất ngoài là khi sang số tôi lắc đi là nó bị chảy không hết thì khoan mà buông ra thì có lẽ là đã tháo ra giờ đã chỉnh rồi hoặc à, vô tình đã anh thợ hoặc là chủ à, người chủ này nè có thể là họ gài nhưng mà gài không đúng là khoe nó bung ra bây giờ đến à, phiên bản này các bạn thấy có hạt Google để chịu lại nên nó giới hạn cho số nó chạy có tăng chứ không có chạy qua hết được nha đây đưa đúng như các bạn ok thì dàn số nó chạy đi qua hết chứ nó không đi ờ, vòng tròn thế này tới đó có giới hạn số 8 nữa rồi hết đi thì trên đây nó có hai cái số dấu đỏ nè hai dấu đỏ này là cũng là làm dấu với cái dần ngay cốt này và hai cái dấu đỏ này đó nên nó cho chúng ta cái à, đây khi chúng ta gắn vào đó, đó. để ba số nhé để ba dấu một hai ba đúng ngày đó đây ba dấu đỏ hai dấu đỏ này ba dấu là để vô nha có cái ký tự bây giờ đến à, trên đây các bạn thấy có hai lỗ nhỏ đó không hai lỗ nhỏ nữa thì đây con tám này các bạn nhìn kỹ nha hai đầu này chúng ta sẽ đưa vào nó sẽ chịu lại nha đây là con tám khóa để chúng ta lắp lại trơn quá các bạn chúng ta dạng con tán vào vừa đến vừa đến không không được chặt vừa đến nha rồi là xong đó chúng ta dùng hai chìa khóa chúng ta lóc hai con này lại nha góc hai này lại thì con này nè các bạn nó là nó có cái độ hở rõ độ hở nói chung nó không có chặt á để khi chúng ta sang số nè lắc chạy còn chúng ta siết con này mà chúng ta không lóc con con này không lóc hai con này lại cứ đè đầu siết là lóc cứng nha